đã sai em lời từ ánh mắt đầu tiên tim anh đã trao cho người ôi trời ơi ông trời ơi con đã biết yêu rồi này sáng trưa chiều tới khuya lại năm rồi ba năm sau em mãi chẳng có phút giây nào ngừng nghĩ đến em em thì sao to do